Vào đi, cửa không khóa đâu Bố tôi đâu gì Bố cậu đi công tác rồi Thế tiền bố tôi để đâu Gì ở nhà thì gì biết chứ Sao mà phải căng thế Cứ từ từ ngồi xuống đây đã Ngồi xuống đây không. tôi bảo cái này Không không không gì cứ bảo tiền bố tôi để đâu Ở đây không có bố cậu Tôi với cậu cũng chạc tuổi nhau Thôi cứ gọi là cậu với tôi đi Chịu Tiền bố tôi để đâu Lại tiền, lúc nào cũng tiền ở ờ, đấy trong ngăn kéo đấy mở ra mà lấy nhưng mà tiêu gì thì tiêu vừa vừa phai phải thôi không đến lúc ông ấy lại nói cho tôi biết rồi không việc gì nhá đi đây à mà này lát nữa lấy xe chở tôi đi công chuyện của bố cậu giao nhá ok Thôi đẹp ơi Anh à Em bảo này ừ. Đang đâu đấy Anh đang ở nhà Này Hôm nay có con gà mới Ngon lắm Anh bài binh bố trận ừ. sẵn đi Em dẫn nó sẵn okay, okay. Hai anh em mình thịt nhá luôn, à? Hay như nào? luôn vào ngay Nhớ đấy okay. Bài binh bố trận sẵn luôn đi nhá Rồi rồi rồi Rồi rồi, rồi sang luôn sang Đúng. luôn Minh ơi xong chưa Ừ đi luôn nhá Bên kia vào bên bên kia là mấy mấy người chơi hai người một người thôi thôi tôi chơi chứ gì với tôi biết gì đâu lắng trắng quên tẩy lát để cãi nhau thừa biết tính tôi thích món này còn hỏi ai chơi đã bảo đến bàn công việc thế là là con chồng thật đấy à chả con chồng thì gì này này đừng có nói linh tinh nhé không đến tay ông chồng tôi ông ấy lại ôi tôi tiêu tiền của bố tôi tiêu tiền của bà ấy đâu mà cứ ông cứ hỏi ấy nhỉ thế bố cậu với tôi thì cũng là vợ chồng cả của chồng công vợ chứ gì nữa Đằng nào ông đi đây kiều tay mới luôn tay mới vào đi cứ đi đi Hai mạnh tay vào hai triệu bằng mặt thế có không tay bảo bất bằng sáu ở đây cũng 6 nhưng mà 6 con rô này. Ôi giời. Ê lại già đúng như thật rồi sáu đen xì ừ. Ừ, đấy, Ê, mình đuổi thì hắn bỏ này đấy đuổi là bỏ thôi cháu ông đi tiêu tiền này có chót không nói chung là tiêu gì thì tiêu nhưng mà vừa phải thôi cái việc của tôi cứ tối lắm đấy nhở đâu ngồi ngồi ngồi đi vào đi không ngồi vào này thì cháu bà chị này cũng sướng nhỉ xây một lần cả bố cả con ừ vớ tôi vì gì tôi không có gì đâu nha vớ tôi chỉ ham cái món này thôi thế bà gì rủ rủ đến à thì đã bảo hôm nay qua bàn công việc mà mấy ông này tôi đến nó chả thấy công việc gì cả ừ, nhiều luôn nữa Còn tí nữa. này nữa hai triệu cân tí nữa hai triệu hai triệu thừa hai triệu Ui, bắt cái bốn nước ừ. 4 nước hay nhỉ đánh du, du dương nhỉ đấy bóc đi du dương đấy bóc đi đấy cái chồng đi vắng lại lại có con phục vụ sướng thật đấy ừ. chưa phục vụ được ngày nào toàn để phải đéo tiền thôi nhưng cậu này đẹp dai nhỉ này đẹp dai này bà chị sướng thật hai triệu bà ơi chị ở đông xã tôi thì cũng đi hai thêm 4 bỏ rồi đánh đi không ba nước bài nhà kia đi à Đó. Đó. Ba nước bảy nước cái nhảy vào mà ăn này ba nước dễ ăn đấy à dễ thì không dễ nhưng mà vẫn cố tình mà ăn thì được liều thì đâm vào ra đây đây đây vào chết triệu thì có ít đâu nga mới vào thua hai ván liên tục rồi đấy nhá thua nhiều ván bố làm giám đốc đủ cái tẩy nhỉ tẩy đủ cái nhỉ Yêu. đi về không nói gì bố tôi nhá việc đấy mẹ làm bác sĩ cậu đánh vừa phải thôi đang đỏ mới đầu đi vào bán anh hết tiền thì có nói mà tôi không lấy thì gì cũng lấy thế thôi ba triệu tôi không tiêu thì gì tiêu những cái gì đó 3 triệu à ừ. 3 ừ. thêm hai, ừ. 3 này thêm 2 triệu ông thích cái nào rồi đấy được không thường lại hai triệu ba thêm hai là năm năm thêm hai là bảy bảy triệu cân đúng không đúng rồi. Ừ. một hai ba bốn năm sáu bảy ai không có thì bỏ nhá một hai ba thêm ba toàn mười nhà kia kìa căng đấy nhỉ thôi bỏ rồi nhường luôn thôi mấy cân nhỉ căng như thế là đeo được Ông gửi Tôi thấy có 3 thôi. 5 triệu là cân nhà kia thêm 2 đúng không? Ừ. đúng cái thế bài thế này thế này đẹp như này. 5, này là bao nhiêu? 5 thêm 5. 1 lên 2k rồi, tiếp thế biết. 4, 5. 5 thêm 5. Giờ tôi mất bao nhiêu nhỉ? Ông đi mất 3 triệu ăn. À 8 triệu cân. 1 8 triệu cân. 4 5 6 7 8 triệu. Theo tổng không thêm mấy thêm 5 đúng không? đúng rồi ừ. nhà kia theo thì yếu rồi còn gì rồi trường năm đơn giản một này hai này ba này bốn này năm này theo này một này hai này ba này bốn này năm này sáu này bảy này tám này chín này mười thêm mười thêm mười gì ừ cho 10 triệu cân này ờ. một hai ba bốn tự nhiên 5, ván bài mình 6, lên cái thế như thế thì 7, gặp 8, cả làng to thế 10 này thêm lại 10 một hai ba này dư này đấy bốn này năm này sáu này bảy này tám này quả này mà ăn phơi này là gì cháu gì cái này em tôi đánh để tôi chơi cái gì bây giờ đấy quy quy chín tuổi chín thì ốp đi còn cái gì nữa ba quy nhỉ tôi lên hai con cá mười là cân đúng không một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười này cân này đúng không một này hai này ba này bốn này năm này sáu này bảy này tám này chín này mười thêm lại mười cái mười à ừ. gì cứ để yên nó đánh thế này một này hai này, ba này bốn này năm này sáu này bảy nhà này cho vay ba triệu ừ, ai biết đâu cũng biết đâu quen biết có gì thôi bảy triệu bảy triệu còn bảy triệu không ở đây đánh không vay mượn đâu không vay mượn đâu một vay đánh lấy thêm vâng. hai triệu của người ta vâng. nữa thôi đánh này về cái gì bằng thôi người đi bản lĩnh thì có đấy nhưng mà bài nước không to bằng ngày này nhá đầu kịch đầu kịch đầu kịch đầu kịch kịch rồi kịch rồi người ta chữa tôi đang của bài đó bác ạ đánh bài của tôi đấy người ta chữa giỏ bài vô vô rồi không nghe gì cứ để yên rồi nói tao chở cho ra mình cứ vô về lấy tiền ông già về mày chơi video mà các bạn vừa xem ấy đấy chỉ là một cái video dàn dựng nhưng mục đích chúng tôi là muốn giới thiệu cho các bạn biết một cái sản phẩm đánh bài rất là hiệu quả và khá là kín đáo đây là cái chiếc áo gọi là áo đổi bài áo đổi bài các bạn nhìn thật kỹ này nó giống như một cái áo bình thường nó không có khác gì cả đúng không một cái áo khoác mình mặc bình thường áo gió này rất là đẹp rất là thời trang đúng không nhìn nó không biết đây là một áo đổi bài không bởi vì nó không có gì khác biệt cả đúng chưa và nó đổi rất là hay đây này ví dụ con bài này mình lên con bài là Qs năm là sáu điểm đúng không ví dụ trong đánh liêng mà đánh 6 điểm thì có thể là mình phải bỏ đi hoặc là, là, là nếu như mà mà mà người ta đánh thì mình cùng lắm mà chỉ đi cân thôi nhưng mà mình khi mà sử dụng cái áo này ấy, thì mình sẽ đánh được là chắc chắn mình thắng bởi vì đây mình sẽ đổi thành như này quy cá đấy rất đơn giản này các bạn nhìn kỹ này lá bài này đây là con sáu đúng không đây đấy này năm này từ con từ con sáu này nhá đây con ca nhá con ca mình đổi thành con sáu này đấy rất đơn giản rất là nhanh các bạn nhìn kỹ này các bạn nhìn thấy không nhìn thấy tốc độ nó đổi rất là nhanh này này đấy rất là nhanh đấy là cái áo đổi bài còn trong cái trường hợp ví dụ như mình mình đánh này ví dụ như đây nhá con bài là qs 6 nhá mình đổi này bỏ một con 6 con cần đổi ấy để bên trước này đấy thì khi mà mình bỏ vào đây phát thì mặc dù con bài bài ngoài nó đã che con mẹ rồi nó không cần nhanh nhưng mà thực thực chất máy cái này rất là nhanh đúng không mình để này để này phát này là nó đổi ra cho mình luôn đấy mình không cần làm gì cả nó tự hút và tự đẩy bây giờ nó thành ba con khác rồi đấy là cái áo đổi bài nó là như vậy rất đơn giản thôi anh em nào cần thì có thể uh, liên hệ để cho mình tư vấn cụ thể hơn về cái chiếc áo này nhé.